À, thế là em Hải vừa nói chúng ta tại sao rau ăn ngày nay nó hơi bị chừng và các các anh chị em đang phải trải qua sân sàn nhiều tại vì à, chúng ta hiểu sai về giá trị của nó cho nên là em mong muốn rằng câu chuyện chia sẻ em Hải đấy là tấm chân thành và những cái nhận thức của em Hải cũng như là những người mà có à, có một cái cái tình yêu rau ăn tình yêu rau ăn đích thực và hiểu đích thực như là chú Chu Ba như là nhà nhà báo Hòa Văn như là chị Hoài chị chị à, chị chị à, Hoài Anh hay chị gì của Yến Anh chị Yến Anh hoặc là trường tiểu Minh Vũ chúng ta hoặc là An Vi Phạm rất nhiều người đang à, đang rất là hiểu và hiểu giá trị rau ăn cũng như là yêu yêu rau ăn như như yêu chính những người con của mình những con thân thích của mình những người con tinh thần của mình và nó tạo giá trị mà à, thì em Hải vừa chia sẻ cho chúng ta hiểu được cái giá trị của nó và hãy yêu thương nó khi biết yêu thương chúng ta sẽ được tình yêu thương tình yêu thương đủ theo các các cái cái, cái cách suy nghĩ khác nhau yêu thương tình cảm yêu thương về à, đó là cái cái cái sự mà vật chất chúng ta có được vật chất chúng ta có được là tình yêu thương đấy yêu thương mới có được cái vật chất chứ không phải là đơn giản đâu chúng ta phải cho đi đấy thì em hải chia sẻ những cái vấn đề cốt lõi mà tại sao nhiều người đang đang xoay lưng vậy với với uh, và đặc biệt em hải có một cảnh báo hiện tại đang khó khăn về nền kinh tế đặc biệt do covid thì chắc chắn từ nay đến cuối năm rất nhiều sân sàn nhảy ra không đồng và thậm chí là không đồng lại sẽ bất đồng bởi sao không đồng nhưng khi bạn vào đó rồi em hải đã dính nhiều cũng rồi bài bữa bạn phải đóng tiền thôi nó có lý do để đóng tiền như vậy chúng ta không đồng hoặc là những cái cái kênh mà trả lãi đến 30 phần trăm hoặc 20 phần trăm thì em Hải nói nhé không có một nơi nào tạo được lợi nhuận kinh khủng mà trả chúng ta 20 phần trăm 30 phần trăm một tháng đầu xin lỗi ạ không ai làm được đâu không ai làm được điều này cho nên là chúng ta hãy cảnh giác những cái cái cái cái sân sàn như thế bởi vì sao chúng ta không cảnh giác ta sẽ mất tiền và chúng ta mất tiền chúng thiệt đặc biệt vào thời gian khó khăn này thì chúng ta mất tiền mà chúng ta lại ảnh hưởng đến vấn đề có thể là là những khó khăn trong gia đình vợ chồng tan vỡ rồi ờ, do mâu thuẫn rồi tiền bạc mà vật chất tiền bạc là ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ gia đình vợ chồng con cái à, đó là điều rất quan trọng thì em Hải cũng nói rằng mọi người hãy cảnh giác cảnh tỉnh trong tất cả mọi vấn đề à, nhất là với thời gian từ nay đến cuối năm chúng ta phải cảnh giác hết sức với những cái sân sàn dĩ nhiên là không phải cái nào cũng xấu nhưng chúng ta phải có đủ kiến thức để nắm được cái nào là tốt ví dụ nó là phải cộng đồng thế nào ai tạo ra nó hệ sinh thái bao nhiêu có tạo ra để làm mục đích gì nó phải hiểu kỹ nó chúng ta mới đầu tư ạ à. không hiểu thì không đầu tư khi đầu tư vào chúng ta không cơ mất tiền rất là lớn dĩ nhiên em vẫn nói một điều không phải tất cả sân sàn đều xấu nhưng chúng ta phải có được kiến thức khá khá chúng ta mới tham gia với nó à, và không có ai trả lãi chúng ta 30 20 phần trăm một tháng đâu ngân hàng nhà nước trả chúng ta một năm có 7 phần trăm mà thôi 8 phần trăm mà thôi đúng không ạ làm sao có chuyện làm sao có chuyện mà trả lãi kinh khủng như thế tiền ở đâu ra có phải hỏi câu hỏi này trước đã còn nếu chúng ta hiểu kỹ được cả yếu tố em Hải vừa nói thì đầu tư cái gì cũng được đầu tư việc mới là sinh lợi và chúng ta có được lợi nhuận ta lo gia đình chúng ta và giúp được nhiều người hơn đấy là cái điều em Hải muốn chia sẻ à, do cái do cái cái máy của em Hải nó có đứt pin thế này em cắm lại cục sạc cả nhà cho em vài giây nhé Rồi ạ, à, thì à, chắc chúng ta đã là 3 giờ 2 phút rồi. Em Hải sẽ chia sẻ cho chúng ta à, để à, để chúng ta sẽ vào việc chính chiều hôm nay. xin phép để em lấy cái máy à, máy chính em thắm có thể à, giao lưu với cả gia đình với lại em à, em mỹ anh à, cho anh hải một phút nhé Tại vì sao mà em thắm nói như vậy? Thế cái cách đây 10 ngày các cô chú các anh chị ạ. Một chị đấy ở cái gì nhỉ? Ở Quảng Nam à, chị cũng tạo một cái đường link không đồng cái gì nhỉ à, cái gì mà bi bay của của bên ngân hàng thế là chị tự dưng hôm đấy chị buồn chị điện cho em thắm chị bảo hôm nay là chị mất 800 triệu vì sao tạo cái, cái ninh không đồng của bên ngân hàng đó mà bây giờ cái số tài khoản của chị chứng minh của chị mà người ta chuyển vào và người ta cứ nói là người ta chuyển vào rồi đúng số tên của chị luôn thế thì em thắm chị nói rằng là bây giờ chị phải ra chị kiện và bây giờ kiện không được bây giờ nó cứ đổ rằng là tên của chị chỉ bạn đấy thôi chị cũng thấy để link không đồng à, chị tạo cái link không đồng mà bây giờ chị mất số tiền này à, không biết bây giờ giải quyết như thế nào thì em thắm chị khuyên bây giờ á bây giờ chị ờ, ra công an à, chị làm lại và bây giờ báo cáo như vậy cho đỡ bây giờ tiền đâu ra mà đến 800 triệu vậy thì có phải là ngày hôm nay khi dịch covid xảy ra đúng không anh chị rất nhiều các bạn ấy giỏi về công nghệ các bạn ấy tự lập trang web và tất cả những cái đình không đồng để làm sao chúng ta tham thì chúng ta đăng ký và chúng ta tham thì chúng ta đăng ký và chúng ta mất có lúc mất tiền đây là câu chuyện thật của một chị ở Quảng Nam em không tiện nói tên nhưng đâu đây là một câu chuyện có thật và một câu chuyện sáng nay là anh bạn F1 của anh Hải cũng mất 300 triệu tài chính em em chuyển cho anh được mà anh em chuyển cho anh chủ hot rồi đấy à, anh Hải ơi nghe nghe à, một tí một tí nữa anh anh hãy à, hướng dẫn cho anh chị là liên kết là đi vào gmail á để chúng ta liên kết dài ra anh ha bởi vì là nhiều anh chị em của chúng ta là không có liên kết được từ trong à, mail á mà đi ra ngoài à, à, Linux á thì anh hãy à, hỗ trợ luôn anh chị em của chúng ta ha ừ, ok em giao cái ờ, chủ trì cho anh rồi mà anh anh ok ok anh... rồi ờ, vâng, em Hải sẽ xin phép chiều nay à, trước tiên em Hải sẽ nói nội dung chính của cái uh, vấn đề chúng ta kết nối của ví multi wallet à xin lỗi ví uh, ví metamark ạ à. tức là uh, chúng ta có thể kết nối cái ví metamark và ví chớt vào tài khoản uh, bất động sản hay tin nhắn của chúng ta để đón nhận à, đón nhận cái bit token uh, công ty Android tức là cho chúng ta trong quá trình, trong quá trình chúng ta uh, tham gia vào mua bất động sản à, và chương trình của chúng ta sẽ kết thúc vào khoảng có chừng 2 giờ khuya hôm nay đấy là chúng ta sẽ không còn khả năng mua đất tại vì trên cái đồng hồ ngày á nếu báo giờ như thế khoảng 2 giờ khuya đêm nay khoảng khoảng đó là nó nửa nửa khuya nửa khuya là sẽ hết đấy là số giờ nó nó đang đang nhảy à, như vậy là đấy là tên thông báo của cái đồng hồ còn công ty chúng ta sẽ hôm nay là ngày cuối cùng để chúng ta có thể là mua được cái cái cái gói Piro được hưởng 150 phần trăm và được thêm ạ cái cái điểm uh, gọi là cái điểm nhị phân đấy và nâng, nâng bậc ấy thì cái chương trình này nó kết thúc bất chợt lắm ạ chúng ta không biết là giờ nào cho nên anh chị nào đang có thể có tiền thì à, mua thì vào mua ngay vào mua ngay à, thì cái thứ hai là em Hải nói rằng là chúng ta sẽ kết nối cái ví MetaMask hoặc ví chốt nhưng tại sao mà em Hải lại kết nối ví chốt lại bởi vì công ty khuyến cáo chúng ta nên xài ví chốt vì à, lên xài ví MetaMask vì ví MetaMask á đó là một đối tác của Planet Elite tức là đối tác của chúng ta giống như Rawan là đối tác của bất động sản hành tinh ít ấy, của Planet Elite ấy thì nó là đối tác cho chúng ta nên kết nối ví MetaMask thì sẽ ok ví chốt cũng được thì à, ở đây ạ chúng ta có à, khi mà vào tài khoản chính ấy chúng ta kết nối thì nó có một à, hai cái đường link đường link thứ nhất là đường link của cái ví MetaMask hoặc là ví Chốt chúng ta đã đăng ký ở đó đường link thứ hai là à, đường link đó thì em Hải thấy ai à, trong cái tài khoản nó ghi rằng là à, cái đường link để nhận quýt tốc cần là công ty cho nhưng mà đến khi mà em thấy cái, mỗi lần vào tài khoản cách tài khoản khoảng năm bảy ngày á vào xong chúng ta kết nối xong rồi ra rồi vào nó lại mất Thế em Hải sẽ viết thư đã viết thư cho công ty và hỏi tại sao như thế vì tôi cũng có rất nhiều các anh chị cô chú lớn tuổi mà họ không hiểu mà họ vào rồi vào lại ra lại mất thì gì như bản thân tôi tôi còn kết nối được với các cô chú không biết kết nối nhờ tôi chẳng hạn hay nhờ các tuyến trên thì làm sao đây họ nói rằng là cái đường link thứ nhất là đường link kết nối vào hồ sơ chúng ta và cũng sẽ là đường link nhận tất cả các cần trong ngày 22 khi công ty trả về nhưng mà 22 có thể chúng ta để dài đến 23 24 25 nhá bởi vì à, nó trả từ từ chứ số lượng nhiều trên chúng ta không vội vàng mà chúng ta ta ta ta, ta nhận xong là ví dụ chúng ta có thể thoát ra là cũng được nhé cứ để nguyên vậy và cuối đường link thứ nhất nó có một dấu ít nhỏ em khuyên các cô chú anh chị là không quen biết không có rành thì không nên cắt không nên bỏ vào ngón tay vào dấu ít đó và xóa nó đi nhé bởi vì xóa đi là trong thời gian từ ngày 22 đến có thể ngày 25 gì đó có thể thôi ạ à. công ty trả biết tục cần về thì chúng ta sẽ không nhận được coi như là chúng ta sẽ không nhận và không không nhận thì công ty không cho à chúng ta phải phải phải phải xác nhận tôi cần cơ đó là bằng cách cách là kết nối đường link này đấy còn đường link thứ hai thì chúng ta tạm thời không có cũng được bởi em hỏi hỏi kỹ từ công ty rồi mà họ trả lời cho em hải thì như vậy là cái đường link thứ hai khi nào chúng ta vào giao dịch sau này chúng ta giao dịch rồi chúng ta mới kết nối tức là họ nói rằng mỗi lần mỗi lần vào giao dịch thì chúng ta sẽ kết kết nối chúng ta sẽ kết nối nó vào để giao dịch à như vậy là thế nào chúng ta không phải lo cái đường link thứ hai chúng ta chúng ta không phải lo được link thứ hai à? À, như vậy là đường link thứ hai mọi người cứ đừng quan tâm nhiều về nó nhé em hãy nhắc nhấn mạnh là đừng quan tâm về nó à, cả nhà cho em 30 à, giây có, có tin nhắn của sếp rồi như vậy là đường link thứ hai chúng ta không quan tâm và hôm nay em Hải sẽ chia sẻ cho chúng ta biết cách thế nào tạo một cái tạo một cái cái à, ví meta MetaMark và chúng ta kết nối như thế nào thì ở đây em Hải sẽ chia sẻ chúng ta cách kết nối mà nó sẽ đơn giản hơn so với cách nối thông thường mà mọi lần chúng ta đang làm à, chúng ta kết nối bằng vào đường link ấy, thì à, có nhiều cách nhưng mà cái cách này thì đơn giản hơn rất nhiều nhưng nhưng có một điều là chúng ta phải chúng ta phải có hai cái máy ấy. cái này thì à, hai máy thì cũng dễ thôi có thể là ngồi bạn người bạn người bạn chúng ta sẽ làm được rồi chúng ta sẽ kết nối với lại cái à, trước tiên chúng ta sẽ tạo một cái ví MetaMask em Hải sẽ tạo một ví MetaMask trước nhé chúng ta sẽ tạo một cái ví MetaMask trước và chúng ta sẽ kết nối ở đây thì à, có rất nhiều cách để chúng ta có thể tạo một cái ví MetaMask em Hải xin phép được chia sẻ màn hình ạ rồi để để mà chúng ta kết nối một cái ví MetaMask á là chúng ta sẽ lên nếu điện thoại nếu điện thoại chúng ta là iPhone phần mềm iOS chúng ta sẽ chúng ta sẽ vào phần App Store và nếu các điện thoại khác mà vật vật mềm của Android ấy, Android chúng ta sẽ vào à, cái phần CH Lay tức là cái phần cửa hàng ấy chúng ta sẽ vào đó để tải cái, cái à, để tải cái cái uh, ví MetaMask về đó và em Hải sẽ vào cái App Store rồi ạ à, chúng ta sẽ vào cái kính lúp và bên dưới bên tay phải dưới cùng của cái điện thoại đó là iPhone nhé còn ở cái cái cái cái mà máy ờ, không phải iPhone Android phần mềm Android thì chúng ta sẽ có một cái như đường link từ cái nút nằm bên trên cùng của điện thoại thế đây với iPhone thì nó có một cái lúc cái cái lúc chữ tìm kiếm ở dưới bên tay phải dưới cùng của điện thoại chúng ta ấn vào đây và chúng ta tìm từ là MetaMask rồi MetaMask như vậy là hiện tại các em ấn Meta nó ra chữ MetaMask rồi đó là ví MetaMask chúng ta ấy. tôi sẽ click vào cái đường ngón tay vào đây và đường MetaMask đấy và chúng ta sẽ có được à, có hai cái biểu tượng biểu tượng nhất là chữ how be buy and sell tức là một đó nó cũng là một cái, cái, cái ví một cái à, ví sàn là tiền điện tử nhưng mà chúng ta không phải nhận cái đó chúng ta nhận cái uh, à, metamask tức là cái uh, hình biểu tượng thứ hai nằm ở gần cuối gần gần nửa cuối của cái điện thoại chúng ta nó là hình một cái con um, con con mình nói con chó đi hay là một con con ấy cũng được con chó đi nó màu vàng chúng ta sẽ sẽ sẽ đây ạ chúng ta sẽ sẽ thấy con này em Hải đây ạ và chúng ta sẽ ấn ngón tay vào à, lick ngón tay vào chuột đâm mây này à, em Hải đang à, khu cái con chuột và đâm mây này có mũi tên đi xuống ạ chúng ta sẽ lick vào đó để nó tải về ok ạ em Hải đang tải cái này em Hải sẽ đi co lại vào lát nữa sẽ à, xong buổi zoom em sẽ gửi lên trên các group Ồ, sao mà không phải đặt được rồi máy của em à, tại sao nó quá tải để kiếm một số cái một số cái à, danh mục cần phải gỡ đi anh Hải ơi ra cho chị Mỹ Anh với anh Phú với anh Lý quản lý phòng Google với. em bật ok ok cả nhà Đang... Vâng. xíu nhá để em à. các anh chị anh Lý anh Phú anh chị Mỹ Anh giơ tay lên để chị Cúc giơ tay lên để quản lý room rồi em với em đang hỗ trợ khách tí rồi Mỹ Anh giúp cho anh cái nha Mỹ Anh nhé các anh chị giúp em nhé. Rồi, mấy anh giúp anh vậy. Cho em một chút thời gian ạ. À. Em gặp các bạn nhớ các bạn một tí xíu. À, em à, anh Trung ơi giúp em duyệt luôn nha Trung nhé. Rồi, anh... em Trung với bạn Mỹ Anh giúp vậy. quản lý đâu ta phú kìa đấy giơ tay lên được kìa đấy cái này nó thấy nằm đâu luôn này từ từ anh kiếm ngay mấy các anh chị diệt dùm em với em đang hỗ trợ rồi em ấy làm việc đi em kiếm ờ, rồi ok đăng phú đây ok à, hai bạn giúp anh cái nhé thì à, em Hải do nó bị à, em sẽ xóa một số cái phần nó bị quá tải một xíu rồi cả nhà thông cảm em tí nhé do cái quá tải máy hôm qua đang tải giúp đỡ mọi người mà bây giờ nó lại rồi tiếp tục em vừa đang tải cái metamask về đấy metamask ở nhà chị em một chút xíu ạ à, có thể một số các anh chị nó bị quá tải như của em ấy chúng ta sẽ xóa một số cái ứng dụng mà không quan trọng nhé tại thời điểm không quan trọng thì chúng ta sẽ xóa đi chúng ta sẽ xóa đi để chúng ta tải được cái ví metamask về rất quan trọng là tại cái này em nói là chúng ta phải có được cái ví thì mới nhận được cái unlock cái bit token và thời gian ta không, không còn nhiều lắm đâu ạ chúng ta trước ngày 22 tức là 21 phải làm xong một cái việc này tuy là đơn giản nhưng mà không phải ai cũng có thể làm được đâu ạ cho nên là tại sao em phải dành thời gian để hỗ trợ các cô chú anh chị để nắm rõ hơn và em đang đang tiến hành là tạo một cái ví cả nhà chúng ta chờ đợi một tí nhé nó hơi chậm một tí hôm qua nó hôm qua nó đau nhanh lắm hôm nay không biết lý do gì đấy hy vọng nó về kịp để em Hải nói một chút xíu tức là chúng ta thay vì à, chúng ta kết nối trực tiếp với lại tài khoản bất động sản ấy thì chúng ta sẽ dùng hai điện thoại và chúng ta dùng cái hình thức là uh, quét mã QR cái mã QR là sao chúng ta sẽ uh, tải cái ví về xong rồi à, tải ví về xong rồi chúng ta sẽ vào cái ví chúng ta sẽ vào cái ví à, chúng ta sẽ mở ví lên mở ví lên và chúng ta sẽ vào cái tài khoản của chúng ta tải vào cái tài khoản là vào tài khoản bất động sản ấy của chúng ta đấy chúng ta sẽ cũng vào cái mục mà cài đặt chúng ta vào phần kết nối kết nối ví lát em hãy chia sẻ cụ thể thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ mở cái đó thì nó có một cái mã QR rồi chúng ta sẽ vào cái mã QR này chúng ta kết nối từ cái ví từ cái ví mà chúng ta mới tải về vào cái cái tài khoản chúng ta vừa mở ra như vậy là chúng ta sẽ sẽ, sẽ rất dễ dàng và không khó khăn gì đâu ạ em hãy bắt đầu rồi, em Hải vừa tải về xong em Hải bắt đầu cả nhà đoạn nãy giờ em bỏ qua nhé, em quay lại nhé. Cái này nó quan trọng một tí xíu. Khi chúng ta tải ví về thì nó sẽ có một cái giao diện khi chúng ta mở đấy ạ. Cái giao diện là chào mừng bạn đến với MetaMask. Rồi, như vậy chúng ta sẽ bắt đầu vào vào vào với ờ, cái thao tác đầu tiên để để tải để ờ, tạo một cái vi mới. Như vậy chúng ta sẽ chào mừng và chúng tôi ấn chữ bắt đầu nhé đây ạ. Ấn chữ bắt đầu bắt đầu thì nó chuyển sang một cái giao diện kế tiếp là thiết lập ví thì nó kêu là nhập ví hiện có hoặc tạo ví mới thì theo em em sẽ chỉ một cái ví mới hoàn toàn đi ạ còn nếu mà hiện có chúng ta sẽ nhập vào cái cụm mật khẩu mà 12 ký tự ấy thì hiện tại em có một lời khuyên nếu chúng ta chưa có chứa bất cứ một tài sản số nào trong cái ví MetaMask thì chúng ta có thể xóa đi và tải lại từ đầu nha em Hải còn nếu chúng ta có chứa bất cứ một tài sản nào thì hãy sử dụng 12 cụm từ mà chúng ta lưu trước đó cộng với cái cái cái mật khẩu chúng ta đã lưu lại đấy em Hải nhấn mạnh rất kỹ nhé còn nếu mà chúng ta mà nếu không có tài sản thì nên xóa đi và tải lại từ đầu cũng được không sao à, thì em Hải sẽ hướng dẫn chúng ta tạo một ví mới hoàn toàn tạo ví mới thì ở đây khi mà thiết lập ví thì nó là nhập một ví hiện có hoặc tạo ví mới nó có ba dòng dòng đầu tiên là nhập bằng cụ mật khẩu khôi phục bí mật hoặc là đồng bộ hóa với tiện ích MetaMask đó là dòng thứ hai dòng thứ ba là tạo một ví mới chúng ta sẽ nhấn vào tạo một phím mới tức là dòng thứ ba và có chữ màu xanh nước biển xanh đậm đấy ạ chúng ta ấn vào đây rồi khi chúng ta ấn vào đó nó sẽ chuyển sang cái giao diện kế tiếp là chúng ta sẽ thấy được là một cái hình có bên tay phải trên tay trái trên cùng à, có chữ meta mặt với hình biểu tượng là một con con con à, con chó đi nó là con sói con chó gì đó mà đào lại một, một hình con chó đi màu màu màu màu, vàng cam đó và chúng ta à, sẽ có một vài thông tin mà công ty họ cung cấp là giúp chúng tôi cải thiện meta mặt và chúng ta đọc những thông tin này thì à, chúng ta đọc và thực kéo kéo lên kéo nhẹ lên chúng ta đọc xong chúng ta đấy cảm giác là đồng ý thì chúng ta nói là tôi đồng ý tuy nhiên ở đây chúng ta đang cần họ để hỗ trợ chúng ta tôi đồng ý chứ không thì không sẽ không có tải được ví chúng ta sẽ ấn vào cái dòng chữ tôi đồng ý khi chúng ta kéo lên một tí nhé là nó ra cái chữ tôi đồng ý bên tay phải dưới cùng của điện thoại chúng ta ấn vào chữ tôi đồng ý ok ạ à. như vậy là trước khi mà chúng ta ấn vào tôi đồng ý rồi á, thì nó sẽ chuyển sang một cái giao diện thứ, thứ kế tiếp đó là à, nó kêu là tạo một mật khẩu và trên chữ tạo một mật khẩu à, chữ đất lớn đó thì có một cái à, một cái à, đường thẳng có ba ô tròn nhỏ trên cùng của điện thoại đó là ừ, chúng ta đã vào đúng giao diện của nó à, và chúng ta sẽ tạo một cái mật khẩu mới em Hải sẽ tạo một mật khẩu mới tên Hải thì em sẽ đặt là Hải luôn Hải rồi à, và em sẽ đặt à, trong trong cách đặt mật khẩu thì em Hải nhắc lại một tí xíu là chúng ta gồm phải ít nhất là 8 ký tự và có chữ cái in hoa uh, chữ thường và ký tự đặc biệt em Hải tạo mật khẩu và cái mật khẩu này thì ạ mật khẩu này thì các cô chú anh chị ta phải hết sức là hết sức cẩn thận bởi nó rất là quan trọng và kế kế tiếp sắp rồi em hãy chia sẻ nữa là đến 12 cái tự cũng cực kỳ quan trọng và hai cái này chúng ta phải nhớ và rất kỹ lưu nó bằng cách là em Hải nó nói mấy lần rồi bằng cách là chúng ta ghi vào sổ chúng ta chụp hình lại nhưng là không để trên file hình bởi vì sao có một vài cái thông tin có thể chúng ta tải nhiều cái nhiều cái cái cái trang web mà nó làm phần mềm độc hại nó sẽ chụp thông tin chúng ta chúng ta sẽ lưu không lưu trên file hình chúng ta gửi lên mess, lên messenger à gửi tin nhắn điện thoại của một người thân nào đó ít ít gọi ít nhắn để lưu được lâu và chúng ta gửi lên cái cái địa chỉ email của chúng ta đấy chúng ta sẽ lưu được lâu đấy là ba cách để chúng ta lưu lại cụm à, cụm mật khẩu và cái, mật khẩu vừa đặt và cụm mà 12 ký tự em sắp sửa chia sẻ đây thì cái mật khẩu thứ hai nó sẽ là à, xác nhận lại mật khẩu chúng ta sẽ y chang hồi nãy y trang hồi nãy mình đặt cái gì phải như y chang hồi nãy nhé anh Hải ơi Ờ, anh nghe Hường ơi anh Hải ơi, em xin lỗi khi em ngắt lời một chút ạ ý em nói là bọn em tải cái ví này rồi nhưng mà một ngày nào đấy điện thoại nó hỏng ý mà có ảnh hưởng đến cái ví không ạ ví thì không bao giờ hỏng được quan trọng là anh đang nhắc cái vấn đề cái cái cái mật khẩu vào 12 cái tự sắp sửa anh chia sẻ đây ấy, mọi người đừng bao giờ quên nó anh vừa nói rằng là để nơi nào á thứ nhất là không lưu vào trong cái file ảnh tại vì có thể chúng ta cài những phần mềm độc hại nó sẽ ăn trộm thông tin chúng ta lưu vào gì ạ chúng ta lưu vào cái tin nhắn điện thoại của một người thân mà ít nhắn tin nó sẽ lưu lâu nhất lưu nhắn thứ hai vào vào cái gmail chúng ta chúng ta làm hai gmail vào gửi gửi vào gmail đó để lưu giữ lại lưu thứ ba là chúng ta có thể vào cái phần ghi chú nếu điện thoại iphone à, nhưng mà lưu bí mật và cái lưu thứ ba là chúng ta gửi vào cái messenger còn zalo nó sẽ xóa một thời gian nhé một thời gian sau nó sẽ xóa nên chúng ta sẽ không thể để vào zalo lâu đâu thì em có hư máy hay là là em thay máy em bán máy thì cũng chẳng sao cả tức là cái quan trọng nhất em giữ nó bằng cách như thế rồi cả nhà lưu ý dạ, vâng vâng ý ý anh nói là mình hỏng máy thì mình nhớ mật khẩu mình vẫn lôi về được đúng không ạ đúng rồi anh đã nói dạ, vâng. cái dẫn đấy là chúng ta sẽ giữ về nó được chúng ta đặt được à, cái mật khẩu xong rồi thì cái dòng thứ hai là xác nhận lại mật khẩu chúng ta sẽ xác nhận là mật khẩu y chang giống như mật khẩu chúng ta vừa tạo và tối thiểu là 8 ký tự em Hải vừa nói à, và nếu mà nó báo được chữ tốt em Hải đây ạ chữ tốt đây này thế là chúng ta đã được đấy chữ tốt đây chữ tốt em Hải đây, đây con chuột đấy đúng đấy chữ tốt thế là chúng ta đã đạt được cái uh, cái yêu cầu đặt mật khẩu rồi và khi chúng ta đặt xong cái mật khẩu xác nhận lần thứ hai thì chúng ta có một cái dòng ừ. chúng ta đăng nhập bằng tút ID tức là đăng nhập bằng cái ngón bằng bằng cách là chúng ta sử dụng mà quét võng mạc là vân tay hoặc là nút sườn thì chúng ta đăng nhập bằng nó cũng được nhưng có một điều là các cô chú anh chị hãy nhớ cho em cái mật khẩu và 12 ký tự là rất quan trọng à, và cái tút ID này thì chúng ta đăng nhập bằng này cũng được để sau này là em chỉ sợ là sau này chúng ta quên mất thôi vâng. đăng nhập bằng nó chúng ta sẽ chủ quan và ít khi nào vâng. ít khi nào mà dạ. chúng ta à, quan tâm đến mật khẩu nữa chúng ta sẽ quên mất nó thì phải là tùy ạ chúng ta làm sao để nhớ nó thật lâu là tốt nhất đừng quên và khi mà chúng ta à, tích vào cái dòng đó nó sẽ nổi xanh lên và là là đồng ý là chúng ta chấp nhận là sử dụng bằng tút ID và có dưới cái dòng đó là có một chữ là tôi hiểu rằng MetaMask không thể giúp tôi khôi phục mật khẩu này tức là mật khẩu không thể khôi phục được nhá chúng ta quên là mất vĩnh viễn đấy cho nên là là tài sản thì chúng ta phải lưu ý ba vấn đề em Hải mà nói à, là cái mật khẩu sau đó là 12 chục cụ từ bí mật em Hải chuẩn bị à, chia sẻ đây chúng ta thấy như vậy là chúng ta tích vào ô vuông đó chấp nhận nó thì mới được tích vào thì nó sẽ hiển cái chữ là tạo mật khẩu màu xanh đậm hơn và khi đó là chúng ta đã ok và đồng ý chúng ta ấn vào cái dòng chữ tạo mật khẩu và ấn vào chữ tạo mật khẩu như vậy là nó sẽ là chuyển sang một cái giao diện mới là đang tạo ví đang tạo ví và em Hải dùng à, cái gì ạ rút đi em Hải phải dùng đến vân tay kiên kiên thông minh đúng thế nhỉ tay em hải không giờ này nó nó hơi dơ thế là làm làm ảnh hưởng dữ rồi ạ à. như vậy là em em hải có thể dùng bằng cái tút id hoặc là em hải à, không dùng cái tút id thì dùng mật khẩu nó sẽ chuyển sang cái phần giao diện thứ hai đó là bảo mật cho ví của bạn đấy thì đây nó có sẽ là một cái cái video đúng không video hướng dẫn mà chúng ta cũng không cần phải đọc video của em Hải hướng dẫn rồi chúng ta sẽ kéo nhẹ nhẹ lên một tí xíu và nó có đừng mạo hiểm để mất tiền của bạn bảo vệ ví của bạn bằng cách lưu cụ mật khẩu khôi phục bí mật ở nơi bạn tin cậy thì hồi nay em Hải vừa nói rồi đấy tôi tin cậy là những nơi mà em Hải vừa nói hạn chế để trên file ảnh là và cũng không nên gửi qua Zalo nhiều tốt nhất để ở nơi bí mật như hồi nãy và khi mà nó cảnh báo chúng ta rồi chúng ta ấn là chữ bắt đầu bắt đầu màu xanh nước biển mà dòng dưới cùng của điện thoại đấy ạ và chúng ta ấn chữ bắt đầu rồi thì à, khi mà chúng ta ấn bắt đầu nó chuyển nó giao diện kế tiếp thì bảo mật cho ví của bạn bảo mật cụm mật khẩu khôi phục ví bí mật của bạn tại sao thông tin này quan trọng họ nói chúng ta rất quan trọng là vậy đấy và họ nói rằng là cái cái mật khẩu chúng ta vừa tạo á ở đây nó, nó nói là thủ công là cái mật khẩu hồi nãy á, rất là ok là nó khi là mức bảo mật rất mạnh có màu xanh à, là cây ba gạch ô nhỏ nhỏ là nó nói chúng ta là đạt chuẩn là chúng ta ấn chữ bắt đầu mới dưới cùng của điện thoại nhé màu xanh nước biển tôi ấn bắt đầu và đến đây khi khi mà ấn chữ bắt đầu nó chuyển sang giao diện kế tiếp là xác nhận mật khẩu của bạn tức là chúng ta đặt mật khẩu hồi nãy chúng ta sẽ đặt lại chúng ta à tôi xin lỗi à, chúng ta sẽ lưu cái mật khẩu đánh mật khẩu nãy lại rồi sau khi ấn xong rồi ấn chữ xác nhận ấn xác nhận cho màn hình nhé màu xanh nước biển nhé à, ấn xác nhận vậy là chúng ta ấn xác nhận sẽ chuyển sang một cái cái cái giao diện kế tiếp đó là ghi lại cụ mật khẩu khôi phục bí mật của bạn tức là bạn phải ghi lại cái cụm mà 12 cụm ký tự mà em Hải đang nhắc hồi nãy ấy, rất quan trọng và ở đây thì sao ạ chúng ta chúng ta sẽ có một cái, cái hình con mắt và nó có dấu gạch ca đó là chúng ta phải mở ra để chúng ta ghi lại à, mở ra ghi lại rồi như vậy là nó có gồm 12 cái cụm từ bí mật ở đây thì chúng ta nên ghi chép bằng giấy à, và chụp hình lại nhưng mà tại vì thời điểm này các cô chú anh chị sẽ theo em Hải cho nên là không kịp ghi chúng ta sẽ chụp hình lại bằng một cái điện thoại khác hoặc là có thể chụp hình bằng chụp màn hình nhưng nhiều điện thoại sẽ không cho phép bởi nó thuộc về bí mật cho nên là có một số người sẽ không, không một số máy sẽ không chụp được chúng ta sẽ bằng cách là chúng ta à, chụp lại màn hình và cái lưu ý quan trọng đây ạ nó có sẽ từ số 1 cho đến số 12 mặc dù chúng ta có ghi 12 cụm từ bí mật nhưng nếu chúng ta lộn các vị trí của nó sang một cụm khác ví dụ từ một sang số 10 thì coi như là cái ví này cũng không hoàn chỉnh và chúng ta sẽ không đăng nhập vào được cho một lần đăng nhập khác khi chúng ta thay máy khác đấy thì ở đây chúng ta sẽ bằng cách là chúng ta sẽ sẽ sẽ chụp hình lại nhé em phải sẽ chụp hình lại tại vì không có thời gian nhiều nên là chúng ta sẽ chụp hình lại cho nhanh nhưng mà chụp xong là chúng ta lưu lại và và xóa nó đi lưu xong rồi lưu bằng cách ghi sổ xong là như hồi nãy em Hải nói xóa đi cho an toàn các bạn sẽ lưu lại chụp lại nhé chờ em tí xíu rồi thế mà trong chúng ta chụp về những lại rồi á thì chúng ta sẽ lưu nó lại cẩn thận và chúng ta ấn chữ tiếp tục vâng ạ à, chúng ta ấn chữ tiếp tục chữ tiếp tục nằm ở dưới cùng của điện thoại ạ cả nhà nhớ nhé để em lưu lại cụm từ này không lát nữa không vào được rồi sau khi chúng ta xong được cái cụm từ bí mật ghi chép cẩn thận chúng ta tiếp tục nó nằm ở dưới cùng của điện thoại rồi chúng ta sẽ ấn nó thứ tự các con số ở thời điểm này chúng ta tạo thì nó sẽ có những 12 ký tự có sẵn cho chúng ta nhưng khi chúng ta chuyển sang một cái máy khác hoàn toàn thì chúng ta phải nhớ 12 cụm ký tự này nhé sai một nét chữ hoặc là vị trí cũng đều không được cho nên chúng ta phải ghi chép chính xác từng chữ một và mỗi khi chúng ta khi mà chúng ta nhập vào sau này nó sẽ không có thứ tự có sẵn cho chúng ta như trong điện thoại khi chúng ta mới tạo đâu à, và mỗi khi chúng ta tạo chúng ta sẽ một cụm từ xong ta đặt dấu cách để nó đúng nhưng nếu mà không đặt dấu cách nó sẽ dính liền nhau lại sai cho nên là chúng ta phải nhất là sau khi sử dụng cụm từ bí mật này mà và đăng nhập một máy khác thì chúng ta phải ghi thứ nhất ký tự của nó là từ số 1 đến số 12 chính xác thứ hai là mỗi chữ mỗi cụm từ là phải có một khoảng cách khoảng cách là ấn dấu cách nhé không phải ấn dấu chấm vào đó đâu là sai đấy khoảng cách như vậy là chúng ta mới đăng nhập đúng và em hãy lưu ý một điều nữa là chúng ta một lần nữa là chúng ta phải giữ được cái, mật khẩu chúng ta ghi hồi nãy rất chính xác cái hay là 12 cụm từ bí mật này để chúng ta vào thời điểm nào máy hư máy hỏng hay là bán máy chúng ta vẫn vào được ở trong ờ, cụm từ bí mật của em Hải thì em Hải sẽ sẽ coi lại để hồi nãy ghi những cái gì rồi em Hải đang vào đấy chính xác từng cụm từ thứ tự của nó nhé rồi khi mà chúng ta đã vào đúng cụm từ bí mật mà thành công á nó sẽ báo chữ thành công màu xanh lá cây nhỏ nhỏ ở dưới tức là chúng ta vào đúng vị trí của nó chúng ta đã vào đúng vị trí của nó là đã thành công rồi à, như vậy là chúng ta khi mà thấy chữ thành công nhỏ nhỏ màu xanh nhỏ xíu ở dưới á, dưới cùng điện thoại á, gần chỗ hoàn tất việc giao lưu á, chúng ta sẽ ấn chữ hoàn tất việc giao lưu rồi ạ à, khi mà ta ấn xong chữ hoàn tất việc giao lưu thì nó sẽ chuyển sang một giao diện nữa đó là chúc mừng bạn đã bảo vệ thành công ví của mình hãy nhớ lưu giữ an toàn cụm mật khẩu khôi phục bí mật của bạn đây là trách nhiệm của bạn đấy rồi khi chúng ta đọc những thông tin đó thì chúng ta đọc xong rồi thì à, à, nó nói rõ này MetaMask không thể khôi phục ví của bạn nếu bạn bị mất cụm mật khẩu này bạn có thể tìm thấy cụm mật khẩu khôi phục bí mật của mình trong phần cài đặt bảo mật và quyền riêng tư đó chúng ta chỉ tìm kiếm khi chúng ta đang còn đang còn vào tài khoản được thôi và chúng ta khi mà xong rồi hiểu rồi chúng ta ấn chữ hoàn tất màu xanh màu xanh nước biển nằm dưới cùng của điện thoại chúng ta ấn chữ hoàn tất rồi này chúng ta khi ấn chữ hoàn tất nó sẽ sang cái giao diện à, như trên màn hình là chúng ta đã hoàn tất cái việc chúng ta đã tạo một tài khoản rồi ạ à, thì đến đây em Hải sẽ xin phép được chia sẻ cái phần mà mà mà chúng ta à, chúng ta có thể làm sao mà mà tạo được cái cái tài khoản tạo được tài khoản ví dụ như là chúng ta tạo được cái tài khoản để cách nào em mà ghi bằng rồi đến đây thì à, trước tiên chúng ta sẽ vào một cái tài khoản và à, xong đoạn chúng ta sẽ vào một cái tài khoản ấy của mình thì à, em Hải sẽ hướng dẫn bước này để mọi người tại vì không thể chia sẻ hai điện thoại cùng một lúc em Hải sẽ chỉ cho các cô chú anh chị một điều tuyệt vời đó là chúng ta sẽ sao chúng ta sẽ à, lấy cái cái vào cái tài khoản tạo xong ấy chúng ta sẽ ấn vào cái dấu cái tên đi lên nằm ở đây này em hải đang rê cái cái, cái cái con chuột đấy rồi tôi chạy chạy qua chạy lại đây ạ à con chuột cái mũi tên nhá nằm ở cái dòng xanh xanh mà bốn ô chữ đấy à mũi tên nằm nó nằm ở ở giữa và bên phải sang à, dòng thứ hai là chữ gửi chúng ta ấn vào đây rồi ạ chúng ta ấn vào đây chúng ta sẽ chuyển sang giao diện là có chữ là gửi đến xong dưới là from dưới là from và cái dòng thứ hai là tu như vậy là chúng ta sẽ có được cả hai cái dòng và chúng ta sẽ trước tiên em Hải hướng dẫn cụ thể nhé chúng ta làm thao tác này trước đi rồi thao tác này chúng ta sẽ ấn vào cái chỗ mà hình kính lúc đây ạ à, hình kính lúc cái hình mà chụp ảnh đấy đây là em Hải đang đây cái, cái cái con chuột của mình ở đây đó nó nằm ở nó nằm ở à, khoảng gần 2 phần ba của điện thoại bên tay phải ạ đây em Hải đang đây con chuột chạy lại nhá cái hình mà giống như máy ảnh đấy rồi chúng ta sẽ ấn vào đây đấy tôi sẽ ấn vào đây và nó nói là MetaMask muốn truy cập camera của bạn à, muốn truy cập camera của bạn chúng ta ấn chữ OK rồi à như thế là ok chúng ta sẽ chuyển sang là nó nó nó nó chụp vào vào cái phần camera như vậy là cái cái thao tác để dừng lại để Hải nó hết đã để hàng nó hết đã xong nó đồ hỏi tức là cái vấn đề thao tác chúng ta ấn vào đây chúng ta sẽ vào phần camera là chúng ta đã hoàn tất cái giai đoạn đầu tiên giai đoạn đầu tiên để chúng ta có thể chuẩn bị là giai đoạn kết nối ví rồi đến đây thì chị đặt câu hỏi đi ngắn gọn thôi ạ tại vì em đã làm xong rồi cho hỏi một quay, lại, quay, quay, quay lại quay lại cái, cái... rồi em phải chỉ lại nhá em phải chỉ lại từ đầu nhá khi chúng ta tạo xong ví chúng ta tạo xong ví ừ. chúng ta sẽ ấn vào cái mũi tên cái mũi tên mà có bốn cái ô màu xanh nước biển tròn tròn nằm giữa điện thoại ấy nhưng mà cái mũi tên nó nằm là ô thứ hai bên trái à bên phải của điện thoại sang à nằm ở giữa nhá ngay chữ account xuống thì có à, một cái chữ là không không đồng tiền cái tiếp là có hai cái à, cụm chữ mà mờ mờ đó rồi kế thứ ba nó là bốn cái ô vào màu xanh nước biển đấy thì chúng ta ấn vào cái ô có mũi tên cái chữ gửi ấy chữ gửi có thể tiếng anh là gửi tiếng việt là gửi tiếng anh là là là, là sen ấy thì chúng ta ấn vào đó ấn vào cái mũi tên đó nhá em rê con chuột đây cả nhà nhìn kỹ rồi đó, ấn vào chữ gửi đây là các thao tác chúng ta chuẩn bị kết nối nha thì khi mà em ấn vào chữ gửi nó sẽ chuyển sang cái giao diện thứ hai là dòng đầu tiên trên cùng của điện thoại nó cũng là gửi đến xong bên tay phải nó có chữ mm là chữ hủy dòng dưới hai thứ hai có chữ to hơn là chữ from và sau chữ from là khung hình chữ nhật có chữ account à, số 1 và có một cái hình biểu tượng màu tím tím mà biểu tượng tím có số dư là không ETH bởi chúng ta chưa có tiền và dòng thứ hai nó có chữ tu tu là nơi chúng ta sẽ chuyển đến cái ví MetaMask trong tài khoản chúng ta à chúng ta chuyển đến cái tài khoản mà chúng ta sắp kết nối tại cái tài khoản bất bất động sản hay tiếng Anh ít á, chúng ta sẽ có chữ tu và nó đang nhảy nhảy cái cái cái ờ, một cái giống như là chúng ta đang chuẩn bị đưa cái link vào cái số vào đó à, thì cái này tại đây chúng ta sẽ sẽ chuẩn bị nhá công tác chuẩn bị thì nó ấn vào cái, cái hình cái lúc cái hình không phải cái lúc và hình của máy ảnh đấy đây là em Hải đang tê con chuột đây đây chúng ta sẽ ấn vào đây à, em Hải rơi rơi rơi cả nhà nhìn kỹ nhá rồi đây chuột đây này là chúng ta ấn vào đây có ấn vào đây nó sẽ chuyển sang là phần máy ảnh có thể là máy của của anh chị chưa chưa được như hồi nãy em cho phép rồi còn mà hồi nãy em cho phép rồi bây giờ nó mới vào luôn nha còn một số anh chị nó sẽ hỏi là bạn cho phép truy cập vào máy ảnh thì mình đồng ý nhé tại vì sao phải cho phép nó bây giờ tất cả các phần mềm phải cho phép thì nó mới được vào nó tránh trường hợp là các cái phần mềm độc hại gian lận nó nó vào ăn trộm thông tin của chúng ta như vậy là chúng ta sẽ vào được cái cái à, máy ảnh và như vậy chúng ta đã xong cái công đoạn đầu tiên xong công đoạn đầu tiên à sau câu đoạn đầu tiên để chúng ta chuẩn bị kết nối ví MetaMask đây là một cách thức rất là dễ dễ hơn rất nhiều cách thức khác nhưng mà cái này đến giai đoạn này chỉ là nửa nửa và chặng đường mà thôi thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây và em Hải sẽ dùng một cái máy khác em Hải chia sẻ à, em Hải chia sẻ rồi thì em Hải sẽ xin phép lại chia sẻ từ một máy điện thoại khác nữa cả nhà đến đây dừng lại đến đoạn này là quan trọng nha dừng lại đến đây là phải nhớ đến đây cho em nha em sẽ chia sẻ máy khác tại vì đây phải hai hai điện thoại rồi ạ à. như vậy là em Hải sẽ sang một cái phần kế tiếp là kết nối bằng vào cái ví tài khoản chúng ta cả nhà cho em khoảng 30 giây nhá đến đoạn này chúng ta từ từ cho em một tí xíu tại vì cái này nó dễ hơn rất nhiều không vất vả và nó rất rất dễ dễ làm nhưng có một điều là chúng ta phải có có một chút uh, phải hai cái máy rồi em Hải sẽ xin phép uh, chia sẻ cái máy thứ hai là chúng ta vào vào cái uh, tài khoản tài khoản cho em chờ em một tí nhé chưa cho bạn cái đồng chủ quyền ok <laughs> vậy em Hải sẽ xin phép chia sẻ chúng ta chúng ta sẽ bắt đầu vào tài khoản hết cái câu đoạn đầu tiên là tạo ví xong chúng ta sẽ vào cái tài khoản bất động sản hay tinh edit em hãy chia sẻ xin phép chia sẻ màn hình rồi ạ à. rồi em hải sẽ vào sẽ vào cái tài khoản chúng ta rồi em Hải sẽ vào cái tài khoản bất động sản ít nhé cả nhà cho em một tí nhé nó đang đăng nhập rồi chúng ta khi vào tài khoản là bất động sản ấy chúng ta sẽ đăng nhập bình thường nha, đăng nhập vào bất cứ tài khoản nào mà mình đang muốn kết nối rồi đăng nhập vào cái gì ạ tên của người đó cái, cái câu đoạn đăng nhập này chắc cả nhà chúng ta ai biết cả rồi đúng không ạ bởi vì chúng ta đã biết để mua bất động sản rồi bây giờ chỉ kết nối thôi cho nên mãi không đi sâu vào vấn đề là đăng nhập thế nào rồi em đang hạn em hãy đăng nhập vào cái điện thoại vào cái tài khoản bất động sản AX nhé đây là công đoạn thứ hai chúng ta phải đăng nhập vào tài khoản của chúng ta muốn kết nối đầu tiên là chúng ta phải có một cái điện thoại tải ví về rồi sau chúng ta làm các thao tác như Hải vừa hướng dẫn và chúng ta chuyển sang à, cái tài khoản của chúng ta tại một cái điện thoại khác và chúng ta đăng nhập vào như em Hải đang có à, đăng nhập vào như vậy và chúng ta sao chúng ta vào cái bốn gạch của bốn gạch nằm trên cùng ấy em Hải làm lại nha rồi chúng ta đăng nhập vào tài khoản bất động sản hành tinh ít thì chúng ta đăng nhập vào ấn vào cái bốn gạch trên cùng của điện thoại bên tay phải ấn vào đó chúng ta sẽ vào được cái phần giao diện thứ hai đó là tên của cái người chúng ta cái tài khoản chúng ta muốn đăng nhập và khi chúng ta vào được cái giao diện như thế này rồi chúng ta sẽ ấn vào cái hình biểu tượng con người ấy à, ấn vào đó ấn ngón tay vào cái biểu tượng con người bên tay trái trên cùng của điện thoại đây là Nguyễn Thanh Thái ạ chúng ta ấn vào đó rồi ạ như vậy là vào đây chúng ta sẽ nhìn thấy được cái chữ là cài đặt tài khoản như vậy là tại thời điểm này thì cái ví này chúng ta chưa kết nối ví cho nên là chúng ta thấy nó nó nằm trên à, như giao diện này tức là tên của người này phê duyệt ví kỹ thuật số của bạn do chưa chưa phê duyệt chưa đã, chưa đã kết nối chúng ta còn nguyên vẹn chưa có gì hết và tên dưới cùng là tên tài khoản thì em phải lưu ý một xíu tên tài khoản ta phải chính xác tên tài khoản của chúng ta nha nếu sai chỗ nào để sửa ngoại trừ cái gmail không thể sửa được còn tất cả mọi thông tin chúng ta đều sửa được có thể em Hải đổi tên người này thành vợ của em Hải hoặc là một người nào đó đổi được hết trong thời gian này chỉ có Gmail không đổi được Gmail là phải chính xác ạ à. rồi chúng ta có dòng tên tài khoản của mình rồi Gmail cái Gmail là cái dòng ờ, Gmail mình đăng ký trước đó tên tài khoản Rawan nên đăng ký chính xác từ tài khoản Rawan của mình thông tin bên nào thì bên này ghi chính xác như vậy để sau này nếu có sai chúng ta xúc bọt sang ấy, nó sẽ có cơ sở tại vì hai công ty nó vẫn có sự kết nối với nhau và chúng ta kiểm tra tên họ chúng ta đầy đủ chưa ví dụ bạn này là Nguyễn Thanh Thái nếu nếu sai giả sử như là bạn là Nguyễn Thanh mà sai thì ấn vào chữ chỉnh sửa nằm bên tay phải chỉnh sửa nằm tay phải rồi nó có sẽ chữ cập nhật ờ, mà hình chữ nhật thế này này chúng ta sẽ ấn vào chữ cập nhật rồi chỉnh sửa và chúng ta chúng ta sẽ sửa Nguyễn thanh Thái với bạn này là không phải Nguyễn thanh Thái mà Nguyễn Thành Thái đi như thế em sửa lại chữ Thành Thái thành chữ Thành Thái rồi Nguyễn Thành Thái rồi Thành Thành đúng không ạ ký hiệu Nguyễn Thành là xong rồi tại vì cái tên đầu tiên ta đặt nên là Nguyễn họ trước tên sau thì nó sẽ đúng theo kiểu Việt Nam còn nếu ta muốn là tên trước họ sau thì nó theo kiểu của, của Mỹ mà người Việt Nam mà nó có phần mềm của Việt Nam nên chúng ta nên đặt là họ trước tên sau thì chính xác hơn cái tên chúng ta chúng ta cập nhật là Nguyễn Thành chúng ta ấn chữ cập nhật hình ô chữ nhật nằm ở giữa màn hình á ấn cập nhật về cơ bản là chúng ta đã xong và nó có một dòng chữ xanh là cây nằm dưới cùng là đã xong rồi như vậy là chúng ta kiểm tra bất cứ thông tin gì mà sai chúng ta ấn vào chữ chỉnh sửa bên cạnh nó đấy chúng ta sửa sai cái gì sửa cái đó ngoại trừ Gmail không sửa được muốn sửa được thì phải xúc bọt à, thì đây là em Hải chỉ dẫn cho một số lỗi mà chúng ta khi mà chúng ta vào kiểm tra lại tài khoản lần cuối trước khi kết nối ví nếu sau này chúng ta kết nối sai họ mình mà nó KC mà sai thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn cho nên hãy kiểm tra những thông tin chính xác trên tài khoản tức là phần cài đặt tài khoản của mình sau đó chúng ta sẽ à, ấn vào chữ phê duyệt ví kỹ thuật số của bạn nó là cái hình ô chữ nhật màu xanh nước biển nằm 2 phần 3 trên cùng của điện thoại chúng ta ấn vào đây và nó sẽ chuyển sang giao diện thứ hai là có đầu tiên là cái ví metamac hình cái con con con con con con cáo này đấy màu à, con con chó con cáo này đấy màu cam và hình thứ hai nó là một cái hình chữ V V ngược có thêm một cái cái, cái úp xuống dưới là ghi chữ wallet connect tức là kết nối ví đó kết nối ví nó sẽ ấn vào cái dòng thứ hai cả nhà nhá lưu ý kỹ ạ à. chúng ta ấn vào dòng thứ hai mặc dù chúng ta kết nối ví Meta mặt, nhưng chúng ta sẽ không ấn vào nó mà chúng ta ấn vào dòng thứ hai rồi khi chúng ta ấn vào dòng thứ hai đa phần điện thoại nó sẽ xuất hiện như thế này có một số anh chị thì nó xuất hiện rất rất nhiều cái hình ở dưới biểu tượng dưới nhưng có vẫn có hai cái dòng mờ mờ bên trên đó, đó là dòng gì ạ à? cái một bên một nửa cái vòng chữ nhật bên dưới là trắng một nửa dòng chữ nhật bên tay phải á, là trên cùng á nó là đen đen có chữ mã QR mã QR code ấy. tức là chúng ta sẽ thấy mờ mờ nhưng không rõ nhé chúng ta click ngón tay của mình chúng ta vào ngay chỗ mã QR mã QR cả nhà đọc được chữ này không ạ cái chữ em nói lại từ đầu nhé khi mà ấn vào cái dòng thứ hai mà có chữ viết kép ngược ấy chúng ta ấn vào đó thì nó sẽ chuyển sang giao giao diện mà nó có trên màn hình là có chữ wallet wallet connect tức là kết nối uh, kết nối ví À, biểu tượng một một cái hình uh, à, chữ nhật là nằm dựng ngược màu trắng rất là lớn và trong đó đây là cái đa phần máy như thế có một số máy thì nó lại như thế thì nó lại uh, trong cái cái hình chữ nhật này nó có rất nhiều cái loại ví còn rất nhiều cái thông tin trong này nhưng chúng ta nếu mà thông tin trong này chúng ta loại bỏ ra chúng ta quan trọng là cái dòng trên cùng rồi trên đỉnh của nó nó có một cái hình chữ nhật nhỏ nhỏ nằm ngang và một nửa hình chữ nhật là màu trắng à, một nửa hình chữ nhật còn lại là chữ mã QR MM MM chúng ta sẽ click ngón tay vào phần chữ mã QR mà mở click ở đây à khi mà click vào đây á, thì nó sẽ xuất hiện chúng ta là một cái mã QR code à, và mã QR code thế này là chúng ta để nguyên vẹn như thế nhé chúng ta để nguyên vẹn như vậy chúng ta để nguyên vẹn như vậy và chúng ta quay lại cái điện thoại hồi nãy chúng ta đã mở nó đâu rồi đấy à chúng ta mở ra hồi nãy em Hải chỉ dẫn rất cụ thể rồi mở đến đâu rồi dừng đến đó nha chúng ta quay lại chúng ta quay lại cái điện thoại dạ cho chị hỏi một chút sao cái ví của chị nó ra rồi nhưng mà không có thấy được cái QR này cái mã quét này là bây giờ tại vì thế này hôm nay em nó có chữ mờ mờ chị cũng tích vào em quay lại nhá quay lại à. bây giờ thế này khi mà chúng ta quay lại đây là cái này cũng nhiều người không có này khi chúng ta kết nối ví thì à, có một cái dòng kết nối ví nó sẽ ra được là cái dòng đầu tiên là cái con à, con con, con à, chó màu vàng vàng đó con cáo màu vàng vàng dòng thứ hai là chữ qua lịp Well Connect tức là kết nối của ý. Thì nó là cái, Rồi tập trung đi ạ. À. Bây giờ nhiều người Chờ chờ chờ chờ cho chị chút chị đang trở lại. Dạ. Đây là em Hải có trở lại đấy nhé cả nhà. Ai nó đang theo dõi mà thấy ngược lại thì à, đây là nhiều người đang bị lỗi chỗ này đấy. Ví của em nó đang báo là đang chờ xử lý. Dạ em đang em đang đang xử lý. Đây uh, là cái à, này ít á rồi bây giờ thế làm cái này sau đi cứ này sẽ có video gửi lại mọi người cứ từ từ làm theo đúng à, nên không? là bây giờ chịu thôi nó đang rồi. chờ xử lý nên đâu có vào bởi lên này ít được rồi rồi nó nhiều cách vào lắm vào bằng cái ờ, app luôn vào bằng cái app của nó tải trên uh, tải trên CS Live về luôn chứ không phải vào từ rau ăn đâu chúng ta nhiều cách để vào lắm thì bây giờ tạm thời đang kết nối này thì mọi người tập trung vào việc này đi còn phần sau lát em hải chỉ cho thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần wallet connect tức là kết nối ví là cái chữ V ngược đấy ấn vào đó À. quay lại rồi. quay lại khó rồi đấy đánh rồi mà nó lại rồi em từ lại cả nhà con nữa này coi như bỏ qua đoạn này nha em hải tại vì giúp cho cái chị đâu cái máy thì làm không có máy lấy cái đâu là... phê ruột ví nha rồi. đã nói phải có hai cái máy một cái máy này là vẫn chuyển tập chúng ta tập trung này cả nhà tập trung này không cãi nhau đây chữ quên con ép bắn vào đây à. bắn vào đây dạ, nó sẽ chuyển sang đây là quan trọng đây ạ nó sẽ chuyển sang cái hồi nãy bà chị chị Loan đang hỏi đây nó chuyển sang cái phần này thì có một số một số cái điện thoại nó sẽ có rất nhiều cái hình biểu tượng dưới có biểu tượng là cái cái à, ví của, của MetaMask biểu tượng ví chốt biểu tượng ví các loại ví khác nhưng mà chúng ta không quan tâm vì đó mà chúng ta quan tâm đến cái dòng trên cùng ấy của cái ô mà trắng trắng này này à, nó có hai có một cái hình chữ nhật và một bên nửa nó là màu trắng một nửa màu trắng nhìn kỹ được cái mắt loan mắt chị loan lớn tuổi thì nhìn phải kỹ các bạn nó màu trắng một nửa còn lại là màu đen nhìn sâu vào trong nhìn thật kỹ thì có chữ mã qr chúng ta sẽ click vào cái phần chữ phần đen đó click ngón tay vào phần đen đó click ngón tay phần đen chữ mã qr đó thì nó chuyển sang cái giao diện này chờ chờ cho chị một chút quay lại sau chứ bây giờ không chờ lâu lắm bây giờ thì, thì chúng ta sẽ vào em vừa nói nó sẽ sang cái giao diện kế tiếp đó là cái mã QR đã hiện lên rồi và có phải hồi nãy em Hải đã chỉ cho à, đó, đó, đó. mọi người chỉ đến cái phần gì ạ à? đến cái phần mà đến mũi tên và có phần cái máy máy ảnh nữa đúng không ạ chúng ta sẽ quay lại cái điện thoại hồi nãy quay lại cái điện thoại nãy rồi quay lại điện thoại nãy và sao ạ rồi để em Hải xin phép được dừng dừng em Hải cho chị xin hỏi một chút khi mà chị bấm vào cái à, hình tượng màu xanh này rồi á thì nó thể hiện lên hai dòng hai dòng mà nó nó chữ nó rồi, ờ, nó đậm và nó đánh vô nhân rồi. rồi. cái này thì qua cái giai đoạn của một cái của cái này đã nhắc có hai cách kết nối đó rồi tạm thời hãy dừng lại đây đi ạ cho mọi người nắm bắt cái này cho nó rõ ràng đã dạ vâng ạ rồi em sẽ dừng lại cái chia sẻ của cái em này em sang cái máy kia nha cũng cũng dạ, lại cho cái cũ chứ giống cái cũ phú đang hướng dẫn thì để cho mọi người hướng dẫn cho nó xong đi cứ hỏi dở dở cái này nó không ra cái gì cả em hải sẽ em hải sẽ tập trung tiếp chúng ta sẽ dừng lại và quay lại cái điện thoại mà em hải hướng dẫn đến đâu rồi đó chúng ta để nguyên nhá để nguyên cái mà mã qr đó đã đặt điện thoại đầu tiên chúng ta quay lại cái hồi nãy cái hồi nãy mà chúng ta đã đến cái câu đoạn là con mũi tên đi lên và ấn ra được cái màn hình rồi đúng không ạ đây rồi để em hãy quay lại em hãy đăng, đăng nhập lại chia sẻ màn hình nhé mọi người là đừng ai hỏi lấy sách bút ra ghi theo từng bước chú Hải làm sau đó mình mình nhớ được lâu mình cứ đang ờ, giải thích thì mình cứ hỏi vào để mà chia sẻ bên này anh chị chứ cứ tập trung nghe đi rồi cái khúc nào tắt máy rồi hỏi lại nãy ờ, giải thích lại cho hôm nay chỉ có mini em Hải tự chia sẻ màn hình không được nó sao kỳ vậy chờ em tí nhá thầy mới lỗi cái gì đây mà em chia sẻ màn hình nó lại bên này không được đây chờ em một xíu ạ à. tam chia sẻ máy cũng được là tám tăng rồi đó quan trọng là nó không cái này cũng chia sẻ màn hình không được chết cho em một tí nhá nó bị lỗi cái gì máy điện thoại của em rồi ngày nay nó làm việc cũng khá nhiều cơ. làm nó quá tải quá <laughs> dạ, em làm sáng giờ nó cũng hơi nặng rồi tổ nghiệp máy nó nặng quá sao để các anh chị cố gắng được xong này được con lành này sau khi không được trời nãy nó bị sao rồi cô chuyển sang màn hình các cô chú anh chị lấy được lại nhỉ không hiểu sao nữa không bị lỗi gì đây màn hình này sẽ phải uh, chia sẻ cái đô này trên rút để làm lại chứ hai máy không có có có có, có, có làm kịp chứ thành ra nó không có có theo kịp dạ yên tâm ạ à. em năm năm sau để nó vào được rồi em đưa đây không biết lý do máy em lại đơ rồi trong một máy của anh và gì lý đầu chúng ta Đúng rồi. cái cô chẳng hạn chỉ có một điện thoại thôi phải hướng dẫn có một điện thoại dùng thế nào hải ở đó cái cái điện thoại nó khó lắm luôn đấy hai điện thoại chúng ta có thể nhờ bạn bè đến làm nhanh xíu thôi chứ một điện thoại khó lắm luôn đấy tại vì nó có nhiều cách để kết nối cái cái này là dễ nhất trong tất cả rồi em bữa làm giờ mấy chục cái tài khoản cho bên dưới ấy, là dễ nhất luôn đấy còn cái kia khó lắm luôn tại vì mỗi máy khác nhau Tại vì cái QR này chúng ta phải lấy máy khác chúng ta mới quét được các anh chị ạ. Lấy máy khác chúng ta sẽ quét. về ừ. quét thì nó nhanh chứ còn một máy chắc không làm nó lâu hơn. Tại vì mà một máy thì chúng ta không thể nào quay về được. Ừ, hai máy. Mượn à, máy bạn của mình trước thì mình chuẩn hai máy để mình vô tài khoản của mình sẵn để đó thì nó có thể làm kịp chứ giờ vô tài khoản nó cứ trục trặc hoài cái máy kia không có vô được để, để tập trung nó, nó mọi người làm em hướng dẫn cụ thể rồi mọi người làm theo nó dễ lắm tôi nghe theo video đi mà cái tiếc cái máy em nó bị nặng quá rồi nó không thể chia sẻ chia sẻ màn hình được đây thôi sếp cứ ờ, tốt nhất là cứ quay uh, video lại rồi gửi lên group đi rồi làm sao chứ giờ không theo kịp tại vì nói trước thì chuẩn bị hai máy thì làm kịp kể cả là hai máy đi chăng nữa thì mình cứ phải viết từ 1 đến 10 xem bao nhiêu chi tiết thì mình làm nó mới thuộc được là bây giờ mình làm theo cũng không bao giờ thuộc được Nếu, nếu có video thì cả nhà mình cứ ờ, xem qua video đi sau đó anh còn có một hai buổi để hỗ trợ mọi người nữa mà Rồi, tối mai em hỗ trợ buổi nữa cho nên cả nhà tập trung một tí xíu yeah. Dạ. nhưng mình làm cái gì phải đó đó là mình em thấy không anh công nhận không chia sẻ là mình phải nói là trước tiên là phải chuẩn bị hai máy để mà tạm làm cho một cái tài khoản thì mình phải phải phải chuẩn bị trước hai máy ừ. hai cái máy ừ. hai cái máy điện thoại khác nhau cái vậy đó đúng không đúng rồi chứ còn nói thì tưởng nói... em làm cái máy của em rồi cái này thì đâu em có nghĩ vậy em cứ tưởng là hai máy là một máy là mình để mình coi mình vô room mình coi rồi mình thao tác theo cái đó là máy nào cũng có thể là thao tác trên room thôi là được chứ đâu có biết là hai máy để tạo cái tài khoản của mình cái máy kia rồi quét nghe quét mã đúng rồi ờ, mình phải có hai máy một máy để chụp cái cái, ờ, cái mã ờ, QR đó dạ, thì mình, phải, chuẩn bị trước thì nó làm việc trước cái tình trạng nhỏ, nhỏ của bà Minh bên à, mình mắt đó chụp cái cái cái mã QR đó rồi biết ai cái đó thì ai không biết cái đó thì quá quá biết rồi nhưng mà có cái là Cả nhà cho em một tí xíu nhé, nó bị lỗi em phải chuyển máy khác này. นะครัดมันรักกันเชื่ออว่าว่าขายไปว้า ngồi như ngoại ngồi thì có chứ không có mặt tại giờ trong được khoảng không vào được giờ được tại nữa sao đấy sao cứ đến giờ cuối nó lại chặt mọi người không chờ đợi Đấy, được nhé máy nó làm nhiều giống như úp lai hải nó lúc nó cũng phải có lúc đơ đơ chứ nó thật. Nên bây giờ nó nặng lắm nó không vào được đây làm nhiều quá nó nặng máy chị Hải ơi cho câu hỏi cái nhá vâng ạ à. cô hôm nọ cô nối kết nối bằng cái cách mà cô không kết nối theo cái quét mã QR này cô ừ, sang bên à, bữa nay cái thì cô kiểu ấn thẳng cũng như vừa nãy con hướng dẫn mà ấn vào nó có hai cái giao diện thì cũng ấn vào cái cái chỗ mà phía dưới đấy thì của điện thoại thế nhưng mà nó sang cái giao diện tức là có cái chữ kết nối đấy à, có cái chữ mà liên kết thì bấm vào cái kết liên kết đấy thì nó lại sang luôn nó cho mình cái đường link của cái ví luôn con ạ thì thế có được không tại vì cô là kết nối trực tiếp trên một điện thoại nó rất máy à, đúng, vào được đúng, đúng, đúng còn máy hai hai máy thì nó phải như cháu đang chỉ đây cô phải cả nhà chờ cháu một tí nhé rồi, rồi. như thế có được không con được cô ạ nếu là sao nó tí nữa cháu chỉ cho cô rồi đang là nguy cơ đó cho con một phút nữa cả nhà nhé cho em một phút nữa nhé nó bị lỗi xin lỗi mà lầu vâng. qua là dạ, đã em tắt nguồn đi em tắt nguồn đi mở lại dạ, vâng ạ anh Hải ơi anh Hải bạn hỏi đi dạ anh ơi sau khi mà chụp quét xong thì bấm chữ kết nối à tiếp theo là bấm chữ kết nối à đúng rồi nó có giới kết nối là xong rồi đó với chữ dạ. kết nối là xong rồi đó ôi xong rồi cả nhà ơi Thôi đâu để anh Hải chia sẻ cho mọi người nắm em em đi trước. Em, em ơi, nếu như vậy trường hợp của của của chị Loan là giống như cái chị gì vừa mới hỏi đó nó không có qua cái gì hết trơn nó kết nối trực tiếp luôn nó có hai cái đường link và đánh hai dấu nhân rồi là nó đã ờ, kết ừ. nối xong phải không em xong đó chị dạ à, con con xong con cả nơi con cả nơi con cái này để chờ tiếp này máy của em nay nó nặng đủ đường nó chạy không được cái máy nào trước cộng nghiệp nó làm việc không quá tải nào 啊，那个那个那个。 rồi xin lỗi cả nhà thì máy của em nó làm việc cả mấy ngày nay nó nặng quá như vậy là chúng ta sẽ vào được cái tài khoản hồi nãy đúng không ạ chúng ta sẽ ấn vào cái gì ạ cái mũi tên nó nằm ở cái bốn ô màu xanh nước biển giữa điện thoại nó nằm ở cái ô thứ hai bên tay phải từ điện thoại từ bên phải điện thoại sang chúng ta ấn vào đây ấn vào mũi tên đó và chúng ta như nãy em Hải nói ạ chúng ta sẽ có một cái cái hình máy chụp hình nó nằm ở trên là cái dòng trên là gửi đến dòng thứ hai là chữ from và sau đó là cái chữ cái account có cái hình tròn tròn à, màu xanh nước biển hay màu tím màu vàng thì tùy từng máy và dòng thứ hai là có chữ tu và có một cái hình đang nhảy nhảy nhảy một cái dấu cách từ nhảy nhảy trên điện thoại á đó trên điện thoại á thì chúng ta ấn bên tay phải của nó là có một cái cái ờ, ống kính giống như là biểu tượng của máy chụp hình ấy, chúng ta ấn vào đó đúng không ạ chúng ấn vào đó thì màn hình có thấy chúng ta sẽ chụp được cái gì ạ chúng ta sẽ chụp được cái mã QR mà hồi nãy em Hải đã hướng dẫn ạ mã QR dừng lại ngay chỗ đó và chúng ta ấn vào cái máy chụp vào cái hình biểu tượng của máy ảnh chúng ta sẽ r lên ra lên ạ ra lên là cái mã qr ra đúng đích và dơ vào tầm mà, mà sao nó nếu nó ôm trọn cả cái mã qr hình vuông đó và là chúng ta sẽ ghi nhận được và em hải đang đang đào đây ạ để em từ từ nhé cả nhà chờ em chút xíu có thể máy làm việc mày nặng quá rồi hết pin rồi anh Hải ơi ừ. rồi vậy là em Hải đã kết nối được với nó nhá nó đồng ý rồi này khi mà ra đây nó sẽ gì ạ nó sẽ báo được cái chữ là kết nối cả nhà nhìn thấy không ạ Cái chữ kết nối dòng dưới cùng bên tay phải và ở trên cái dòng đó nó có cái gì ạ nó có một cái à, bên bên tay phải dưới cùng có chữ kết nối và ở ở trên ở trên mà từ dưới cùng điện thoại nó có chữ là account xong có thêm mà 000 x 886 d và AE7 tức là đấy là cái cái đường link ví mà chúng ta sẽ đưa vào cái tài khoản bất động sản hay tinh ít chúng ta đấy để công ty bất động sản hàng tinh ít từ cái ví này tới đường link này nó chuyển chúng ta unlock chúng ta cái bit cần mà công ty sắp tặng vào ngày 22 tháng 11 này tức là hôm nay còn bao nhiêu ạ à? còn khoảng 5 ngày nữa như vậy là nếu chúng ta ra trên cái mã QR và nó có được cái thông tin mà đang nằm ở trên máy trên màn hình các cô chú anh chị thấy ấy, là chúng ta đã gần thành công được 90 phần trăm và phần còn lại được xanh là tết đấy nhá không cái là cái lúc xanh hàng chữ rồi khi mà chúng ta thấy được như thế này cả nhà nhìn rõ không ạ chúng ta có được cái chữ kết nối màu xanh nước biển mà nằm dưới cùng bên tay phải điện thoại và trên đó nó có một chữ account và có một cái đường link 0x8867.ae7 tức là đường link đường link nó dài lắm nhưng mà tại sao đây họ chỉ họ chỉ tích chúng ta ra bốn năm ký tự ban đầu đầu của cái của cái đường link này và bốn ký tự cuối của đường link này để biết chúng ta là có đúng hay không như vậy là nếu mà có đường link này á, nó có như vậy là cơ bản chúng ta đã 90 phần trăm nó gần xong rồi và khi chúng ta thấy như thế là chúng ta ấn vào cái chữ kết nối cả nhà nhá ấn vào chữ kết nối ấn vào chữ kết nối bên tay phải dưới cùng của điện thoại em lưu ý rất kỹ nha ấn vào chữ kết nối khi mà chúng ta ra vào mã QR rồi đấy từ cái mà mà cái hình chụp máy ảnh ấy ra và nó chấp nhận được đấy là chúng ta ấn vào chữ kết nối nằm dưới cùng bên tay phải của điện thoại ấn chữ kết nối rồi nó sẽ ấn chữ kết nối planet ấy dưới nhỏ nhỏ ấy. tắt bây giờ đây bên tay phải dưới cùng đây dưới cùng đây nó tắt mất rồi như vậy là chúng ta đã kết nối được cả nhà nhá đã kết nối rồi như vậy là chúng ta quay lại quay lại cái gì ạ à? quay lại cái điện thoại của chúng ta quay lại điện thoại chúng ta thì trên cái tài khoản của của, của điện thoại á nó sẽ có được cái đường link của của cái tài khoản này được kết nối rồi và cả là nhà lưu ý nha có phải là chúng ta kết nối rồi á, thì nó hồi nãy em Hải nói là chữ 0x88d chấm chấm AE7 là cái hồi nãy em vừa nói thì nó sẽ nằm ở giữa ờ, nằm ở giữa cái điện thoại chúng ta hiện tại bây giờ đây này nằm ở giữa nằm giữa điện thoại là có phải mọi người thấy chữ account 18 xong có chữ chữ tiền ký hiệu tiền chữ không xong là có dòng chữ là 0x 886D chấm chấm chấm AE7 vậy là nếu trên điện thoại chúng ta mà trên đường link của cái tài khoản này lát em chỉ cho mà nó lại có chữ 0x88 chấm chấm DAE7 là chúng ta đã kết nối đúng ví đúng cái ví chúng ta đang đang, đang làm còn nếu là sử nó không có đúng ký tự đó là coi chừng chúng ta đang sai và nếu sai vô tình tại sao cái điện thoại nó có một cái tính hay nó là mặc định mặc định những cái ví nào có sẵn cho máy là nó kết nối cho nên nếu chúng ta thấy không đúng cái ký tự này nằm trên máy trong tài khoản bất động sản hành kinh doanh ít thì coi coi như chúng ta đã sai và kiểm tra lại à, không sau này tiền nó trả về nó trả vào một ví của một đồng chí nào của một cô bác anh chị nào vô tình họ dính vào cái đường link của tài khoản mình là chúng ta cho họ không đấy cho miễn phí đấy rồi cho nên cái này em nhấn mạnh nha nó phải giống như thế thì mới được như vậy là em Hải đã hoàn tất cái việc mà giúp chúng ta kết nối bằng mã QR đây là một cách làm dễ nhất và hồi nãy một số cô chú anh chị đang phàn nàn với Hải bởi sao ạ à? thực ra là em Hải không có tính làm buổi chiều nay tính tối hôm nay cơ nhưng mà bởi vì thời gian của em Hải về không kịp và thời gian chúng ta không có nhưng có một điều là em Hải làm xong là quay video lại ờ. thì có phải chúng ta vẫn được coi như là trực tiếp không chúng ta coi khi nào cũng được cơ mà cho nên đừng phàn nàn điều gì cả hãy hãy tập trung vào việc mình lắng nghe thôi đó như vậy là em Hải đã chỉ rất kỹ rồi và chúng ta đã hoàn tất việc kết nối như vậy là em Hải sẽ quay lại cái tài khoản bất động sản hành tinh ít hồi nãy để để em Hải thấy được rằng là cái chữ mà cả nhà lưu ý nha 0x886D chấm chấm A AE7 cả nhà nhớ chữ này này. Hiểu rồi. Hải sẽ quay lại, em Hải sẽ quay lại cái tài khoản đó và nhìn coi tài khoản có đúng như không. Nếu mà không đúng thì chúng ta phải lưu ý là chúng ta làm sai. Không kết nối vào một tài khoản nào đó là chúng ta sẽ không được tiền ờ, biết cần đâu. Đó, em yeah. Hải, dạ. à, sẽ phải cho hỏi thăm cái như à, cái máy của của chị Hằng á, là nó lên cái mã quét này rồi làm tiếp tục cái gì nữa mà quét thì chị phải quay lại cái cái tài khoản uh, MetaMask ấy làm như hồi nãy em Hải ấy à Đấy. rồi rồi đó rồi có phải là yeah, dạ, đây này yeah. Dạ. chúng ta có gì ạ hồi nãy em Hải yeah. không biết 88 à cái này không phải nhá em quay lại tài khoản kia đi ví ừ, quay lại cái ví em Hải quay lại giai đoạn này là em Hải nói rằng là tới cái gì ạ có cái chữ ký tự bên này này là 0x886d chấm chấm ae 7 và em phải quay lại cái tài khoản bên này em hãy kiểm tra thì có phải là trên dòng trên cùng đường nhỏ nhất đấy đường nhỏ nhất mà dòng gần trên cùng điện thoại á à, tập trung à tập trung ạ à. dòng trên cùng của điện thoại dòng trên cùng của điện thoại bên trên cùng á nó có chữ account setting tức là à, cài đặt của cái tài khoản và kế tiếp dưới nó nó có cái dòng chữ mm là blockchain wallet connect with uh, profile tức là chúng ta cái, cái ví blockchain kết nối với lại cái cái cái profile của chúng ta tức là cái tài khoản đấy thì nó là có là cái dòng chữ nhỏ rất nhiều cái chữ ký tự của đó là 0x886D còn em đọc rồi nhá xong là cuối cùng là gì ạ cũng là chữ ạ CAAE7 tức là chúng ta có hai chữ AAE7 như vậy là nó chỉ lấy 5 ký tự đầu tiên và bốn ký tự cuối cùng quay lại ạ có phải không ạ đấy qua cái account 18 này có phải là chết rồi nó lại phải cho em quay lại mật khẩu đó. Đấy rồi em chuyển qua thì uh, em em phú em phú lưu ý với tất cả anh chị em ha nếu anh chị em mà kiểm tra tới công đoạn này rồi mà nếu như lúc trước anh chị em đã kết nối vào một cái ví nào đó bất kỳ đúng không ạ chúng ta muốn kiểm tra thì anh chị có thể là tích vào cái chữ là con uh, con quái lệch đó thì anh chị tích vào anh hải tích vào dùm em đi anh hải rồi rồi tiếp tục để để Hải hướng dẫn tiếp đã yeah. Dạ. tức là như là chúng ta đã, đã kiểm tra chính xác đường link như vậy á em Hải vừa nói á, là 0x886D và cùng là chữ ạ 7 e 7 tức là chúng ta đã được 4 năm ký tự đầu tiên và 4 ký tự cuối cùng giống nhau coi như là chúng ta đã hoàn tất việc kết nối ví và như hồi nãy em Hải nói buổi chiều đầu giờ chiều là cái đường link này á, là đường link ừ, duy nhất một lần một đường link để chúng ta nhận cái bit token và sau này nó là cái đường link cơ sở trong hồ sơ của chúng ta chỉ cần đường này thôi ạ à còn cái đường link thứ hai hôm trước là em Hải dịch thì à, theo tiếng tiếng tiếng Anh nó dịch là cái ví này để kết nối biết token nhưng mà em Hải đã cẩn thận và điện tức là là là viết chút bọt sang công ty để để hiểu rõ chia sẻ thì họ nói rằng cái đường link này chỉ quan trọng khi chúng ta có biết token và giao dịch bất động sản thôi là hiện tại chúng ta không kết nối cũng được mà khi chúng ta vào chúng ta kết nối và muốn kết nối chúng ta làm như thế nào ạ chúng ta sẽ quay lại như hồi nãy à chúng ta sẽ vào wow, chữ connect ở wallet là cái dòng xanh nước biển ở giữa dòng xoay nước biển ở giữa nhá dòng xoay nước biển ở giữa thì như vậy là chúng ta tích vào đó tích vào đó thì em Hải sẽ tích vào đó là sẽ kết nối mã QR lần nữa chúng ta để làm thao tác y chang hồi nãy của em Hải hoặc là trường hợp nếu khi ta tích vào rồi tích vào rồi mà nó lại nổi một cái dòng chữ y chang là cái dòng trên đó, 0x88 x không x 88 6D xong giữa cuối là à, 7CAAE7 thế vậy là chúng ta hai đường link này là là một sau này chúng ta nhận bán biết cần cũng vậy chúng ta phải có hai đường link giống nhau khi chúng ta bán cần nhé hoặc là các thao tác giao dịch đấy là cái công đoạn cuối cùng em Hải đã chỉ rồi còn cái vấn đề kết nối cái cái cái kết nối này em Hải sẽ không kết nối được bởi vì sao ạ cái máy này là máy lẽ ra là cái máy à, hồi nãy á, mà nó mà chia sẻ màn hình được thì em Hải sẽ làm đúng như em Phú nói nhưng bây giờ em mà kết nối nó sẽ làm sai mất tại vì hiện tại máy của em Hải bên này có rất nhiều ví kết nối là nó vào loạn ví luôn rồi nó vào loạn ví tại có cái ví nào kết nối cái đó à, thằng này nó hay vậy mặc định mà cho nên là em Hải sẽ không kết nối ngay tại cái máy này được nhưng mà nếu đây là nhắc lại lần nữa chúng ta khi kết nối và ấn vào chữ connect ở college lịch nó sẽ kết nối một lần nữa như phương pháp em Hải hướng dẫn hồi nãy hoặc trong trong máy của chúng ta nó có một cái ví nào đó thì nó tự kết nối và nếu cái đường link đó chính xác của cái tài khoản đó thì nó sẽ kết nối chính xác còn nếu mà nó là kết nối một cái ví nào thì chúng ta kiểm tra cái ký tự nó không đúng trên là có chúng ta phải xóa đi xóa đi bằng cách là chúng ta ấn vào dấu x cuối cùng dấu x cuối cùng trên đường link đó đây nè ở cái dòng đầu tiên á mà không ít 886D có cái chữ cuối cùng là 7 e 7 và cuối cái chữ 7 e 7 có dấu x chúng ta ấn vào đó là chúng ta sẽ xóa nó ngay như vậy như vậy chúng ta sẽ xóa và chúng ta sẽ kết nối lại nhưng mà em phải khuyên cáo một điều khi chúng ta đã kết nối thế này đã nó hoàn thành việc chúng ta chuẩn bị nhận Android BitToken cho nên chúng ta đừng có tích vào dấu ích này ai đó mà trước ngày 22 mà ấn vào vô tình không biết kết nối lại thì coi như công sức chúng ta là không bảo vệ bởi sao ạ công ty khả năng sẽ không chuyển tiếp tục cần đâu cho nên là đến thời điểm này chúng ta làm đã hoàn thành nhiệm vụ và đừng ấn vào dấu ích bên tay phải cuối cùng của cái đường link em Hải vừa nói đó như vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi ạ còn khó khăn gì thì trực tiếp gọi cho bit offline và em Hải sẽ hướng dẫn tiếp sau khi mà chúng ta đã nhận bit token vào sau ngày 22 có thể nó sẽ trả chúng ta vòng 2 đến 5 ngày đấy ngày 23 24 25 mới xong thì cuối cuối cuối cùng của cái tháng 11 đấy chúng ta khi đó an tâm họ trả về rồi á là chúng ta coi vào ví coi là nó trả bao nhiêu biết cần thì chúng ta mới mới vào đây chúng ta có thể ngắt cái cái dấu ích đó được nhưng mà theo em hải ta là là không nên đụng chạm vào đây trong thời gian này bởi vì sao nhiều anh chị cô chú không hiểu gì về nó cả ấn xong là cứ tưởng mình kết nối được ngày hôm nay ông hải ông hướng dẫn rồi kết nối rồi là mai mốt chẳng có được cái đồng nào đâu cho nên là chúng ta làm xong là chúng ta im lặng cứ để nguyên vậy và chỉ là tài khoản và làm những việc khác thôi mua bất động sản này rồi các giao dịch khác chứ đừng có vào cái cài đặt này đó đó sau đó sau ngày 25 gì đó an toàn mà nhận được biết token về rồi chúng ta vào chúng ta làm gì cũng được à, nhưng có một điều này em phải nhấn mạnh cái ví của em của chúng ta tạo hồi chiều nay á là có hai nhấn mạnh lần nữa là cái hai điều quan trọng thứ nhất là chúng ta phải nhớ mật khẩu của nó cực kỳ chính xác thứ hai là 12 cái tự phải nhớ chính xác từng ly một tí một chỉ cần sai thôi là chúng ta không vào tài khoản được và nếu cái điện thoại chúng ta hư hay là chúng ta bán hoặc là cho mà cháu nó đi xa nơi sang tới Mỹ không lấy về được thì chúng ta không thể vào tài khoản ta được đâu cho nên là ở đây ạ các cô chú anh chị lưu ý như chiều nay em Hải hướng dẫn như vậy là buổi chiều nay buổi chiều nay em Hải đã hướng dẫn xong vấn đề chúng ta kết nối ví và em Hải sẽ cung cấp cái à, cái cái video này lên và cái YouTube này lên hệ thống để mọi người cùng nắm và <coughs> và và thực hành